Hello, xin chào tất cả mọi người Hôm nay Bun và Peter đi chụp hình ở ngoài vườn rau của nhà bà nội Bun nha Đây là em bé Bun <laughs> Peter chào Bun nha Ở đây mấy ngày rồi bây giờ mới có dịp làm video với Bun Ở nhà bà nội Bun là có một vườn rau cải luôn bà nội bún đâu rồi chào bà nội bún chào bún ở ờ, qua bên kia xem sao Peter <laughs> khoái Peter Đẹp Cái nhà nhỏ này là rau gì? Rau cần Rau cần hả? Cho bé buôn ra Trời ơi sợ sợ sợ bun ốm á ba chia chia cho bun ờ, không sao không sao thì bun với peter ở chung một chỗ luôn cho cho ba chia ở đây là được ở đây khô nè run vô mát nè đây rồi bỏ ghế xuống đi anh Jimmy bỏ ghế xuống ở đâu ở đây hả chỗ nào khô khô là được đây là em bé Boom và em bé Peter chuẩn bị làm model rồi di chuyển ra đây <laughs> dễ thương quá chưa nắng quá nhưng mà hết nhiệt rồi à. mà buồn hôm nay là model nha ơi <laughs> dễ thương quá à đây là vườn rau cải nha mọi người ơi Peter <laughs> ơi Peter ngoa nha Peter ơi Quân ơi Đẹp quá Bun ơi Peter ơi Mâm mâm mâm mâm Bít bun bun bún bún. Út chà út chà. Bun ơi. <laughs> Phải có ba nó mới được. Bun ơi, bun đang mại ngắm á, ngắm ơi. <laughs> Bun. Bun ơi. Tên là Bun. <laughs> Bun ơi, nó là là thích ngắm ấy quá <laughs> ba che nắng cho cho buồn với Peter đi để cây vụ giữa ờ ờ mà sợ ấy đó công nhận tụi nó trắng ghê ha ơi nó chạm ừ. tụi đất kìa không sao thôi nữa ấy lát rửa anh không bỏ vô vô miệng là được ấy cho thằng buôn nó cười coi không nắng đâu buôn ơi công nhận tụi nó trắng thiệt đó người già em bé Nó là em bé nó thì nó cháu ấy Bố chà Mâm mâm mâm ạ Bún ơi Bún ơi Đang live hả Tiên? Đâu em đang quay video Anh, anh quay, quay video à anh qua anh kêu vốn cho em coi đây qua đây để thu hút tập trung ta da ta da ta da ta da <laughs> Peter thích cái cái vòng của Bu nữa nó không cờ luôn á ấp trà ú ẻ. ú à Peter Peter ngoan nha <laughs> Ê, không sao không sao không sao không sao chơi thôi chơi thôi bốn <laughs> không hợp tác gì hết trơn Bún Chụp hình Bún thích ngắm cảnh Cái vòng của Bun đó Peter Vòng của bạn Bun đó Bun ơi Ngồi nón lên đi Để ngồi trên bác Ờ đúng rồi đội nón Ba, ba cầm cho mẹ đợi nón cho Peter Ông nội ra, ông nội Ngồi được, ờ, sợ ông nội la thôi <laughs> no Thôi Vân ơi Giờ là cho hai bạn uh... À, Vita, Vita, Vita thích cái dòng của con á con Ba Daddy lại. <laughs> <laughs> Daddy là stylist <laughs> Bun ơi không sao hết Bun ơi Peter Peter ngoài Peter ơi Peter ơi Bun ơi Bun ơi Bun ơi Ha ha ha ha! Peter ơi Bon ơi Peter Sao đứa đứa nào cô Bun Bun ơi Peter bỏ bỏ cái bóc cái gì đây Bun ơi Peter Bun ơi Peter ơi ghê ê ghê đó ừ <laughs> bồn uh, có vẻ con uh, không thích lắm nha bồn <laughs> Peter Nana Buồn ơi Peter ơi <laughs> ừ để lấy môn ra để chụp hình cho Peter nè chụp cho Peter mấy tấm ở đây rồi Peter về Sài Gòn nè chứ buôn ở đây lúc nào cũng... ba bà nhớ bảm buôn rồi nhâm nhâm nhâm thấy mặt nó bí sẩy quá là nó có vẻ nhâm, nhâm, nhâm. không happy lắm nhâm nhâm nhâm cho buồn vô rồi cô bạn cho mình cho Peter nha Peter chùi nước miếng này Peter chạy nước miếng nhiều quá thèm cát hả Peter Dễ à? <laughs> Hả? Nón cho dễ thương thôi Để à. <laughs> picture Mày qua đây nè, mày qua đây nè Mày nó nóc đi Xấu hả? Cái tháp là cái gì? Bây giờ Bây giờ là cho Peter qua đây ngồi Peter ơi Chụp từ bên đây qua này ôi ôi ôi ôi ôi Peter nó bóp một cục kết đó anh Quá trời là đẹp luôn Peter ơi Peter ơi Ngon không? Ngon luôn Peter Để chị canh cho em, em chụp hình đi có một stylist và có một photographer và một cameraman <laughs> ta -da -da -da. đi à? đi đi coi quả bít hả? Quả biết, kệ bồn, ghét bồn quá Ê, chị quay chị quay cái mặt Peter qua đây ở ờ, ờ rồi. xíu qua đây rồi. được không Peter ý là xoay ghế hả ờ, ý là kêu nó quay qua đây cho nó cười nè Peter ơi chứ lời đã bên cạnh của bà Peter ơi Peter ơi Peter à, à, Để đi Nan kìa bà kìa Bà để cho Nan hả Nó sẽ học mà ờ à, <laughs> không lo lắng hả không nói gì đâu mai mốt nó đi chơi với bạn nó cũng ăn đất thôi <laughs> nó bình thường mà hồi xưa bạn cũng ăn đất đúng không Ai cũng vậy mà chắc là em cũng vậy mà chứ mà, chứ mà em... không nhớ được không Peter ơi Peter Trời Peter ơi Peter ơi Peter ơi Mama, mama. Mama, mama. À. À. Quá trời luôn á. À. Chụp cả gia đình không? Đi vô chụp cho Ngồi đây đi ba Bây giờ là chụp hình cả gia đình Đây, cầm cho ờ đâu ở đâu để để để để như vậy để cho Peter mát Peter Peter Peter Peter Peter thích chơi cái lột, lột. Peter Peter ờ. kìa không quan tâm ờ. thích hết Peter không nhìn Peter thích chơi cát <laughs> Thôi cả nhà nhìn Peter chơi cát cũng được Hello nhìn Peter, nhìn Peter, nhìn Peter đi ba. Peter. sao ta dạ. anh Jimmy ngồi không được đẹp lắm. Bố cũng không được đẹp nha. Không ba ba ngồi như vậy được không? Um, được. được không? <laughs> ok. Peter. Peter nó giọng cá không à? Rồi cho Peter đi coi quả mít nè. Đây mẹ ấy ấy Đón cho ba bé Peter được không? À, ok rồi. <laughs> Trời, mẹ cầm cái này chờ Cái ghế chờ. Bây giờ là cho Peter đi coi quả mít Buôn đã vô vô trong nhà Nghỉ mát rồi thích không Peter Peter thích không Peter ở đây có một vườn cải rất là to bên đây là vườn rau muống ở ngoài xích xa xa xăm kia là vườn cánh đồng lúa à, đây là mít hai vợ chồng vô chụp trái chung nó mít đẹp lắm á mít mít mít tiếng anh là gì ta jackfruit đi vô chụp hình với quả mít ba ơi à, hai vợ chồng vô chụp cái mít chị tơ ơi quả mít nè cái quả mít nè cho nó sờ đi cho nó sờ đi cẩn thận nha nhỏ lại ta trên này này Thật à? Lần đầu tiên sầu gặp mất đúng không? <laughs> Lần đầu tiên Peter theo gặp mất Muốn hái về hả? <laughs> Chưa chín <laughs> mai mốt ờ, mai mốt chị cho Peter cách ờ, kiểm tra quả mít chín nha mai mốt Peter lớn đi mùi thơm với lại mình gõ nó nó kêu bột bột đúng không Peter ơi Peter kìa <laughs> Peter enjoy quá à. Buồn không có enjoy thế nào nha Buồn Buồn quen rồi Cái này là cây gì chị biết không? cây là Kima Lekima hả? Có ừ, trái này à? Trái trứng gà Đây là cây Lekima nha mọi người ơi <laughs> Biết Lekima không? Biết vỏ thị sáu không? Ờ, không biết Không biết chị mình không không biết cây lekima đâu chưa ăn bao giờ nó có quả này thấy không anh thấy không muốn đi ra mà hồi chắc là trẻ rồi hả trẻ ăn gì ý là con muốn đi ra ngoài kia không à ra ngoài vườn vườn vườn vườn cánh đồng lúa đúng không để hỏi anh Jimmy con có muốn ra không? À. Ôi nắng á Ba có muốn ra ngoài vườn lúa không? nhưng mà hơi nắng á được nếu không muốn ra không sao không em không muốn ra không muốn ra à. <laughs> nắng nắng đúng rồi nắng lắm ngồi đang nghỉ ngơi đi ở đây em em em em em em em cái ghế cho buồn về trước nha ờ. giờ đi về đúng không đi, đi về đi bây giờ mình đi về thôi mọi người ơi con chào bác chào bác con về luôn nha lát lúc 12 giờ con lên xe rồi dạ dạ dạ dạ ông đâu ông ông ông um, à đi chùa hả dạ có người lời chào ông về luôn nha bác nha ờ, ờ. dạ ờ, chào ông ạ con bên đâu à tụi con không qua tụi con ở đây ờ, làm lập nghiệp luôn dạ con về nha mọi người ơi mình ờ, xin kết thúc video tại đây luôn nha bye bye mọi người